rồi rồi, ok đi tập tạ Trảm cái nó, trảm cái nó. OK. okay. À. nhiêu nhiêu tiền xe nói anh gửi em ủa anh Duy Nguyễn hả anh? Ừ anh nè à. chạy nãy giờ không không để ý luôn Hôm nay đi qua tưởng anh lắm luôn á anh Ờ à, ừ anh biết rồi bữa nay đi qua phòng này hết. Ờ, ờ, thôi thôi thôi được rồi nhiêu tiền anh gửi Thôi em fan anh mà Thôi thôi fan gì đi làm chạy cực khổ mà Thôi bộ anh từ lúc mà cái thằng kia mà lúc anh chạy chiếc mạng tới thằng bảo vệ á đòi anh 10 ngàn á ờ ờ có đòi 10 ngàn mà im luôn anh cho nó cái trăm ngàn rồi à, thì đúng rồi thôi mình thôi giờ nhiêu đem gửi thôi anh ơi anh ơi em bán anh mà anh cho nhiêu cũng được vậy thôi nè rồi rồi rồi được rồi anh gửi, anh gửi tiền xe cảm ơn nha ừ, ừ rồi rồi chào anh giỏi nha mốt tới phòng kia anh tống tạ nha do duy nguyện khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam chào em à, phòng tập mình tập sau đây em trả góp không lãi suất quá trời gói luôn tại bên em thì có bốn gói là gói 1 tháng 3 tháng 6 tháng và 9 tháng thì ờ, nếu như anh đóng gói từ 3 tháng 6 tháng 9 tháng thì em sẽ ờ, được tặng thêm ờ, buổi tập cũng như là buổi VP rồi ở đây ta mua gói nào nhiều em? Dạ gói 3 tháng là nhiều Gói 3 tháng là nhiều hả? Rồi là là làm tranh gói 3 tháng đi dạ. Rồi làm làm liền tranh gói 3 tháng nha Dạ anh cho em xin họ và tên của anh Anh tên là Duy Nguyễn em Dạ anh Duy cho em xin số điện thoại nha À 1900 2050 em wow. Rồi Ở đây mình có bán súp không em? Có anh À đây đúng không? Này súp đây Bên mình có bán à, trang phục tập luyện không em? Ờ, quần áo hay là ờ, khăn có bán không? Ờ khăn Khăn có hả? Dạ khăn thì hiện tại là hôm qua là có các vô mua vừa hết À Rồi ok được không sao có gì em ờ, nói ờ, sếp em á qua bbt nhập khăn về bán đi chứ dạ không có khăn rồi ok anh ờ, anh lấy một hũ này dạ anh lấy một hũ này nha dạ có bán bình lắc không dạ có luôn anh rồi đâu bình lắc nào đó em này anh mua đây có tặng gì không có tặng bình lắc tặng gì không à, dạ cái này thì bình lắc là tụi em tặng kèm chung với sức khỏe ờ, rồi cho trăm cái bình anh pha uống yes. rồi ok cảm ơn em rồi cảm ơn em nha rồi à, cho anh tính tiền nha rồi gói 3 tháng với cái này anh ở đây có quẹt thẻ không em dạ có anh. rồi em, em quẹt giùm anh dạ, em quẹt em anh thẻ này dạ. cho anh mượn cái viết anh ký tên à xây cái viết nữa hả dạ. rồi hai triệu ba đúng không em dạ. rồi, một chữ rồi hai chữ rồi hai triệu ba muscle feel dạ. rồi ờ à, rồi cảm ơn em nhiều à, dạ. rồi em rửa nhưng mà pha em em bỏ cái này đi nha em bỏ cái này với em rửa cái bình giùm anh cái à, cảm ơn em đây rồi minh ơi mày trốn đâu rồi công nhận tiền nó trừ nhanh ghê mấy bạn nó tiền nó trừ nhanh ghê giờ hết tiền rồi không hắt nha mấy ba <laughs> nhiều nhiều nhiều nhiều bạn đó là là là mình giỡn không phải giỡn mình làm clip thiệt không á rồi em cứ làm làm thủ tục đi ủa trong trong phòng này có nào tên minh long không em dạ có anh dạ anh đó là anh bạn đó dạ, à vậy hả dạ, rồi rồi rồi cho anh gặp minh cái dạ, ờ rồi chào dạ, minh chào lâu quá gặp rồi dạ lâu quá rút về khai trương giờ anh bận hai phòng kia chưa qua được bữa nay mới tranh thủ buổi trưa qua ông nội ơi mày mở cái phòng game gì đâu mà cái hẻm nó cấm xe hơi tao đi không được ồ là phải đi thằng gáp kia mới bị nó xu 500 ngàn luôn thằng đó nó đểu cũng đểu bà cố luôn vô fan này nọ các kiểu đồ dơ ôi anh cho nhiêu cũng được đồ cái màn mà thầy cho nhiêu quá thua ừ là có giá cố định đi hôm nay qua gặp mày mừng ghê á phòng đẹp á đẹp phòng cũ nhiều đúng là dạo này lên ơi ở vòng vòng giới thiệu coi có gì mới không em bố trí nguyên khu là dân nạn ở ờ, khu này cái máy này ờ, ờ, bên quận sáu mang qua đúng không dạ, đúng rồi. ờ, hình như cái cây cái khung sắt bị bỏ rồi cái gì nó có khung sắt ở ngoài nữa mà đúng không quá sát dụng luôn em để gì cho nó chống máy quá trời luôn tao nói thiệt á em còn dẹp bớt nữa nhiều máy quá trời máy luôn tập là vô tư đùi điếc đồ kinh khủng ừ máy mỹ đế luôn má mỹ đế luôn không máy kế thừa của thol ngày xưa phòng này chắc từ tầm 5 giờ chiều chắc khỏi tập luôn không ông năm thì chiều vô là khỏi tập luôn người ngồi trên máy giữ máy luôn thấy không pro Foreman plus à, xin sò có bt luôn à này này này lính này bt hả à khách tập á hả không thằng này nè này là bt của em ờ à, này như là fan anh nội đã đi vậy kìa đó, ờ. <laughs> ờ, kickboxing nữa ha xịn rồi tao nói thiệt cái phòng này là đồ là ngon rồi đồ cũ tao th là xưa đầu tư là rất là bài bản cario đồ ủa nãy giờ đi không thấy tao toilet đâu hết vậy dạ nhà vệ sinh bên đây nè bên đây hả bên đây luôn. trời ơi nói chơi trời ơi cái bản bự dễ sợ luôn má ơi rách rừng <laughs> bản bự dễ sợ luôn má là quy được chuẩn chỉ quá ha tùm lum tùm la vào được ủa vậy à, cái 535 này à, hàng Hải Nguyên này là em đăng ký công ty bên này hả dạ đăng ký ở bên quận 11 công, ty, công ty của em nằm quận dạ. 1 đúng không và mấy thằng chi nhánh là ở đây là một chi nhánh nè ở đây là là địa chỉ nhiều 240 sẹt 21 Nguyễn Văn Luân ờ à, rồi còn Còn cái, cái, là... cái, cái đường Bùi Chào Bá nhưng mà xe hả ta dạ xe đó. rồi à, à, còn cái Bình Thạnh nữa còn cái Bình Thạnh nữa rồi thấy một đống thằng Muscle gì Sóc Trăng rồi à, Cần Thơ gì nhóc luôn mà dạ đúng rồi anh rồi đi toilet một cái đúng không trời ơi má ơi cậu phan công nhận mấy ông nhậu à, mấy mấy mấy mấy ông nội việt nam mình nó làm nhà là lạ ha khu bên kia không bỏ toilet luôn mày má toilet chơi nguyên đường chà bá vậy luôn hả à. rồi ở đâu cũng có nội quy đúng rồi đâu có nội quy thiệt má nhiều khi mình mướn nhà người ta cái nhà tới không được mang sức lậu ờ à, có nhìn như thùng thuốc nổ <laughs> thằng này thằng này làm tao toilet đẹp ta trời ơi mày à, mở đèn cho sáng à. bồn bồn bồn tiểu mà chơi chơi chơi chơi chơi, chơi cửa luôn hả dạ thôi quá tao đi nhiều chỗ tao mới thấy cái bồn tiểu mà chơi cửa luôn nha nội mẹ bồn tiểu mà nó chơi cửa luôn các bạn lỡ bị tao nhìn lén sao ai nhìn quá quá giờ tao không biết bạn đi dịch vụ bạn gặp sao chứ tôi gặp bồn tiểu mà chơi cửa tôi sốc lắm luôn á đèn ba chế độ ờ à, tủ locker này nọ kia thôi được rồi xuống uống súp tập ừ. thôi nữ coi chi ba thôi hả rộng lắm rộng lắm hả dạ. nữ coi chi ba rộng lắm hả giờ chơi úp sọt coi nữ luôn nha thằng này biết tôn trọng phụ nữ các bạn thằng này biết tôn trọng phụ nữ còn nữ cộng phòng nam nữa bàn trang điểm nè lỡ rồi bỏ hai cái máy sấy tóc luôn đi ba có anh mấy bạn uh, ờ. chưa đem lên đây không thay đồ dạ. đồ không thay đồ riêng rồi nữ riêng cái này hồi xưa em em em thuê lần chủ nó làm sẵn cho em hay là em vô làm lại dạ em làm lại hết anh ồ nó làm lại hết luôn hả dạ yeah. Dạ. vậy đầu tư cũng hơi nhiều ha cái này tường luôn xây dạ, tường luôn hả xây ngon rồi ông thấy mình làm ăn bài bản gì anh cũng mừng giờ chỉ dạy <laughs> Thôi nói chung chỉ dạy đó thôi chứ giờ cũng bận quá trời rồi em uh, <laughs> coi được gì coi dạ, học được gì dạ, học dạ. thôi chứ dạ. giờ quá trời quá đất nhưng mà được có một cái là cái cái cái dàn máy cũ của anh luôn xả wow. anh là tật anh chơi đồ mới không á nhiều khi mình thích chơi đồ này á cái mình đổi đồ quá cái đồ cũ á thì mới em ở phòng nữa ừ được, dư sức Đồ giờ không lo nữa mày ơi Rồi đi xuống Đúng rồi Ví dụ mình chơi à, hai em không được thì mình chơi middle em wow. Middle em đó là, là, là đối Việt Nam mình là cũng ngạo nghễ rồi Chứ còn hai em thì nó đắt quá hai em nó thật sự nhiều khi trăm ngoài một cái, trăm triệu một cái bỏ vô nó có tính toán Phân khúc khách hàng của mình nằm đâu nữa Anh nhưng mà mấy cái mà mấy cái hai mấy cái mà cao cấp nhất luôn á thì cũng phải trang bị một số cái máy quan trọng chứ đúng rồi nhưng hai tay á cái hai tay là tập được mấy chục bài luôn đem đó thay cho crossover crossover giờ lạc hậu rồi quên quên phụ nữ ta giận <laughs> ủa em tập chưa dạ tập rồi hả tưởng đâu chưa tập chủ tập trung ví dụ như anh anh đi qua anh thăm cái phòng của em á là nó hồi hồi tưởng là cho những kỷ niệm ngày xưa đó anh có được ngày hôm nay thì nó phải từ ngày xưa nó đi lên đúng không giống như những cái giá tạ mà anh để trong đó đó ngày xưa anh cũng phải ngồi anh tìm hiểu anh suy nghĩ này nọ anh nhập anh phát triển mà thậm chí những cái máy này nè những cái máy này là những cái máy đời đầu và bây giờ anh vẫn sử dụng những cái máy này lại bên bình tân nó là những cái gì nó là kỷ niệm thì anh sẽ tập những cái máy nó kỷ niệm nhất chứ không phải là tập bài gì không phải là tập buổi gì hết anh chỉ muốn tìm về kỷ niệm thôi nhưng mà anh rất vui á là em là người giữ lại những cái kỷ niệm đó cho anh giữ lại những kỷ niệm đó dụ như là ờ, những cái gì của ta, là ngày xưa hay là online ngày xưa em đã em giữ lại những cái máy này máy này rồi em cũng lấy những cái câu khẩu hiệu những cái triết lý nó nó gần gũi nó, nó làm cho anh có một gì đó nó nó nó, nó xúc cảm đó nên ngày hôm nay anh đâu qua đây anh, anh quay cái clip là không có diễn khỉ khô vậy đó nó rất là thật nó rất là đời đó hiện tại hết bình lắc để cung ứng cho đại lý nó tồn tại khoảng chừng gần 10 ngàn cái bình lắc nó bị lỗi ron này thôi nên lắc nó sẽ hơi ra nước nên đại lý bây giờ là tất cả đại lý hầu như là cứ chụp giật ở ngoài thị trường sống qua ngày nữa à. đây là một trách nhiệm BBT thì ờ, các bình này thì không thể nào nó chất lượng được như là là, là, là bình của BBT rồi nên cũng rất nhiều anh em trên mạng phản ánh mua súp chỗ này chỗ kia nó có bình này bình nọ tùm lum tùm la hết thế đây là tình trạng chung của BBT đó và trong thời gian sắp tới khoảng chừng ờ, à, một tháng nữa thì BBT đã làm 100 ngàn cái bình lắc mới 100 ngàn cái bình lắc mới mà nó là tặng thôi chứ không bán